chào mọi người quay lại về à, kênh của mình hôm nay à, mình tiếp tục một số máy cấu nha mọi người đầu tiên có con này à, gì đây Shimano Rosa CS 400A chạy ba bí nha mọi người chạy ba bí con màu vàng máy khá là mượt nhà cối này từ mình giả là cái cửa cạnh máy chai 3 bi nhá mọi người Shimano nhà cổ này đó khóa này ok con này sản xuất Malaysia cái chỗ à, ra cược này á đây cái chỗ ra cược này thì à, không biết bị gì mà người ta có buộc lại đây nhưng mà mình thấy vẫn hoạt động bình thường nha mọi người hoạt động bình thường ok con này là con số 1 mình bán 400 con này sản xuất Malaysia nha mọi người số 1 400 rồi số 2 số 2 là một con à, Shimano Bantam máy mượt nha mọi người máy rất là mượt nó là gì đây CR 200 chạy bi đây minh mát nhà cối này con này thì à, cũng là máy đời mới sản xuất ở Malaysia nha mọi người sản xuất ở Malaysia khuyến của nó khuyên đá đây con này mình bán bốn trăm rưỡi con số 2 450 đây số 2 450 rồi số 3 số 3 con này gì nữa đây à, Aenos Shimano Sai con này khoảng 2 ngàn đúng rồi 2 ngàn Mô pin động của kim loại Này Cổ trời phía trọng đi nha mọi người Toàn thân kim loại Con này cửa số 2 vô trăm rưỡi mét 2.525 cược số 3 vô 100 m. Rồi. À, khuyên ra cửa ở đây thì vẫn còn đẹp nha mọi người. Đẹp. Đó. Gập <coughs> tay đổ tay trái phải tất cả đều được hết. Con này thì sản xuất Malaysia. Máy rất là mượt. Đây, khóa. Máy rất là mượt nhé đây con này ờ, con số 3 mình bán 400 400 bốn bốn con này thì ờ, Khải ở đâu chết cô chết cô quan Quantum VT2 sai thật của con này thì cũng khoảng tầm uh, à, 2 ngàn 2 ngàn à, cược số 4 160m cược số 640 cược số 8 Ủa phải không ta đúng rồi số 8 100m con này thì tải cả khoảng tầm 4 tới 5 kg nha mọi người này con này là hàng Mỹ thương hiệu của Mỹ đó cối tháo mở nhanh bộ kim loại chỗ ra cược này thì hơi dơ về mọi người vệ sinh này nhá con này siêu mượt luôn mọi người siêu mượt đó khóa này xả ô binh này siết này rồi cứng ngắc con này rất là chuẩn nha mọi người mình cảm giác con này rất là chuẩn quan tung con này con số 4 à, <coughs> số 4 này mới bán 800 4 800 nha mọi người số 4 800 Rồi, số 5. Số 5 là một con à, xả mô bin đuôi chuột. Đây qua. Đây qua carbon Springer S900 RD. Size của con này thì tương đương khoảng là 3 rưỡi tới 4 ngàn. Cối thả mở nhanh. Toàn cối là carbon, thân titan. Đó. Con này sản xuất ở Nhật nha mọi người này khóa này đó xịt mô binh rồi cứng ok con này cũng sản xuất ở Nhật khuyên ra cược khuyên ra cược bằng đá này con đẹp này ok con này là con số 5 à, con số 5 này mình bán 500 nha mọi người thôi 450 đi con số 5 mình bán 450 5 450 Ok Rồi số 6 số 6 có này là ờ, đây qua sản xuất ở China đời mới con này thì ờ, uh, Daiwa Squidfire hai ngàn rưỡi đó cược số 2 à quên con số 5 này mình quên ở trong số cước con số 5 số 2 là vô 201 số 3 vô trăm rưỡi số 4 vô 100 ờ, mét rồi con số 6 này Đài quái này sản xuất ở Trung Quốc nha mọi người Máy rất là êm Mượt Con số à, cược số 2 vô 200m cửa số 3 vô 150m à, Con này thuộc dòng cồi nông Đây Cối là cối carbon Thân là thân kim loại Ok Cối carbon thân kim loại Đây Khuyên ra cửa ở đây cũng con rất là đẹp Quyên đã cửa con đẹp nha mọi người Này Đó Size thật của con này thì khoảng tầm hai ngàn, hai ngàn rưỡi á Đâu rồi Ở đây không ghi Size của con này khoảng, ở ờ, à, đúng là hai ngàn rưỡi này mọi người hai ngàn rưỡi Đây khóa ok con này là con số 6 bên bản 400 nha mọi người số 6 400 rồi số 7 số 7 là một con uh, Shimano ALX XT 2000 con này chạy 2 bi nụm uh, à, tay quay là nụm gỗ ok rồi khóa khóa cứng ngắc nha mọi người này chỗ ra cược rất là đẹp con này thì à, size của nó size 2000 mô pin là mô pin động cược số 2 vô 150m cược số 3 100m cược 7 cược số 4 à, vô 70m cược số 4 vô 70m đây tan thuần kim loại nha mọi người built-in router ok con này sản xuất Malaysia máy rất là mượt con ờ, con số 7 mới bán 300 7 300 7 300 rồi số 8 số 8 con này là đây đây qua Sport Tiger S 750 RD đây con này là cột trợ lực nha mọi người cột trợ lực là lớn đó cối thả mười nhanh con này thì là cối là cối carbon thân thân uh, kim loại ratio của nó 5.3 xả mô binh xả này sái của con này thì sái khoảng tầm hai ngàn rưỡi tới ba ngàn máy rất là mượt êm sai hai ngàn rưỡi tới ba ngàn đây qua nó bị mất cái mạc ở phía bên đấy rồi này cái mạc ở đây hai bên đây mất cái mạc này đó mất kia à, tem ok con này thì à, uh, chip đại cá khoảng tầm 4 à, tới 5 kg cược số 2 vào 200 m, cược số rưỡi cược số 4 100. Đó, đây là những thông số của nó. Con này sản xuất ở Nhật nha mọi người, sản xuất ở Nhật. Cột trợ lực nha. Đó. Con này là con số 8 rồi, số 8 này mình bán 600. 8 600 9 chính là con này Shimano Holiday Spin 3 ngàn khóa máy mượt rất là mượt đó con này thì thân kim loại của carbon cược số 2 vô 200m 220m 220m cược số 350, cược số 4 100. Ok. Đây, xài ngàn, bộ pin sống. Con này máy đời mới sản xuất ở Malaysia. Bốn bơ. Ok, ngoài hình tổng thể nó như thế này đây con này là con số 9 mình bán 300 9 300 Ok số 10 số 10 con này là Cross Cat sản xuất Trung Quốc đây qua 4 à, 4.500 4.500 à, nhưng sai thật của con này thì mình thấy khoảng tầm 5.000 5 tới 6.000 nha mọi người 5 tới 6 ngàn sai thật của con này đây đây một bên sống nha mọi người một bên sống đó con này thì thông số cược nào à, mơ hết rồi mình thấy nè để để mình gắn đọc thử coi Cược số 6 200m Cược số 7 107 Cược số 8 150 Rồi hết Con này thì à, sản xuất ở China Đời mới sản xuất China Này Mọi người nghe cái tiếng lan kén đó của cái giấy này này Con này kèm với tay quay này Tay quay trợ lực nha mọi người Dài Tay quay trợ lực dài con này câu biển thì khỏi chê ok một pin sống là hoang nha mọi người một pin sống đó chỗ ra cửa phần con đẹp này đó chỗ ra cửa con đẹp nhá này. ngoại hình con này thì à, khoảng 70 à, phần trăm thôi khoảng tại này tại trừ lực rất là mạnh Đó. ok có đây con số 10 kết thúc video của mình đây là 700 số 10 700 nha mọi người 700 700 rồi ok cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình